rồi rồi hello các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để à, mình rút tiền à, từ bên sàn Stormgain về bên à, sàn Binance ha rồi thì trên giao diện màn hình nhé các bạn thấy là hiện tại là mình có 779 XLM rồi thì bây giờ nhé à, mình sẽ rút qua sàn Binance như sau bạn vào cái mục là rút tiền này rồi bạn nhấn dấu trừ ha rồi nhấn dấu trừ rồi sau khi nó hiện ra là yêu cầu rút tiền đó thì bạn nhấn là yêu cầu mới nè rồi sau khi mà nó hiện ra yêu cầu như này á, thì à, các bạn sẽ thấy là cái à, ở mục này nó có là số tiền này phương thức thanh toán này và cái địa chỉ XLM và mã memo ID thì ở đây số tiền ở đây là mình có nhiêu ta là 700 bao nhiêu đó mình, mình à, coi lại ha 779,6 nè ok mình rút hết ha 779,6 mình copy luôn rồi copy ha rồi bây giờ à, mình làm lại cho các bạn ha vô dấu trừ nè rồi xong mình nhấn yêu cầu mới nè rồi xong rồi các bạn nhập vô cái số tiền mà bạn muốn rút về sàn Binance là 779,6 XLM ha rồi cái phương thức thanh toán ở đây nó có hai phương thức là chuyển khoản ngân hàng và Stella thì ở đây là mình chọn là Stella tại vì à, cái chi à, cái phí rút nó thấp nó không có đáng kể ha còn à, ví dụ như là chuyển khoản ngân hàng ấy, tốn rất là nhiều chi phí khoảng 20 đô rất là nhiều nên là mình chọn hình thức là Stella rồi cái địa chỉ địa chỉ XLM các bạn qua bên sàn Binance này. xong rồi các bạn vô cái mục là ví nè vô một ví rồi các bạn vào cái mục là à, Fiat and Spot rồi các bạn vào đây ha rồi sau khi các bạn vào cái ví uh, Fiat and Spot này á, thì nó hiện ra một dãy các cái đồng coin thì ở đây á, mình nhấp mình nhấp vào cái chỗ là tìm kiếm coin mình gõ là XLM xlm này thì ở đây á, là nó có các mục là xlm xlm down xlm up rồi mình chọn xlm ha stellar lumen á. rồi ở cái mục là stellar lumen này nè các bạn là uh, à, chuyển khoản từ bên Stormgate in qua cho nên là mình sẽ vào cái mục là nạp nạp vào sàn Binance ha các bạn rồi mình nhấn nhấn vào mục là nạp ở đây á, là mình chọn cái mạng lưới của mình là chọn mạng lưới Smart Chain Web 20 ha à sorry các bạn là mình đang mình đang nạp á, là nạp đồng XLM cho nên là mình chọn cái mạng là Stellar Lumen ha XLM cái mạng XLM rồi chọn đồng á cái đồng coin mình nạp là XLM rồi cái mạng lưới mà mình nạp là là XLM Stellar Lumen ha rồi phải cung cấp cả địa chỉ và memo cả memo và địa chỉ đều được yêu cầu để có thể nạp thành công XLM trên Binance rồi ok mình nhấn vào ok ha nhấn ok thì sau khi nhấn ok các bạn thấy nó có hai mục cái mục thứ nhất là cái địa chỉ XLM cái thứ hai là địa chỉ memo thì XLM này mình mình à, mình sao chép cái địa chỉ à, XLM này rồi mình qua bên sàn à, Stormgate mình dán vào ha rồi mình dán vào rồi sau đó rồi sau đó các bạn à, thấy nè các bạn thấy là cần một cái địa chỉ memo ID nữa rất là quan trọng tại vì ở đây á, mỗi một cái tài khoản à, XLM nó có cùng một cái địa chỉ XLM để phân biệt các cái địa chỉ đó là mình cần phải thêm cái mã memo nữa đó, cái mã memo này thì khi mà mình lấy cái mã memo này á, thì nó mới về đúng ví các bạn ha còn nếu như mà các bạn không có cung cấp cái cái mã memo này á, cho bên à, bên à, bên à, bên à, ừ, à Stormgain thì có thể là mình coi như là mất ha mình mình chuyển sai người là mất rồi cho nên là các bạn lấy mã memo ID này các bạn qua bên ví Stormgain các bạn dán vào đây mã me, memo ID rồi ok kiểm tra lại ha rồi 815 499 47 815 8 499 47 4815 49 ok ha rồi sau khi mà kiểm tra rồi mình có thêm lần nữa ha để đảm bảo rồi ok ha rồi chắc chắn là à, như thế này thì mình nhấn rút tiền thôi các bạn đó ở à, đây à, bạn sẽ nhận được 778,78 XLM còn hoa hồng là 0,81 XLM ha thì đây là hoa hồng thôi chứ còn cái phí mạng à, nó phí ga không có đáng bao nhiêu các bạn rồi đó thì cái con Stella này rút như này này là cái cách rẻ nhất rồi các bạn nhấn rút tiền ha rút tiền nhấn Rồi thì ở đây nó kêu là bây giờ tạo mã, bây giờ bạn hãy à, tạo một cái mã số gồm 6 chữ số sao chép và dán vào đó ở ờ, trường bên dưới là 6 chữ số. Ý ở đây là nó nói là cái mã à, Google Authenticator, cái mã bảo mật hai lớp của mình nhất, Thì à, mình sẽ lấy cái mã bảo mật ở bên điện thoại mình nhập vào đây ha các bạn. Rồi, các bạn chờ mình xíu ha. rồi đó à, sau khi mà mình nhập cái mã này vô thì nó ghi là đang xử lý à, thông thường sẽ mất khoảng 30 giây quá trình này thường mất 30 giây rồi yêu cầu rút tiền của bạn đang được xử lý thủ công à, chúng tôi rất coi trọng thời gian của bạn và muốn đảm bảo an toàn cho tiền của bạn thì chuyên gia của chúng tôi sẽ xử lý theo yêu cầu với mức độ ưu tiên cao trong giờ làm việc cảm ơn sự thông cảm của bạn đó, nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì liên hệ à, bộ phận hỗ trợ khách hàng à, thông qua email như thế này rồi ok ha các bạn thì thông thường á, là mình à, à có nghe là kêu là ừ, thông thường á, là nó khoảng độ trong vòng 2 giờ thì tiền à, về tới à, ví Binance ha thì bây giờ mình à, sẽ vào trong cái ví à, à, Fiat and Spot này nè cái ví à, Fiat à, and Spot ở bên cái sàn Binance này, này xong rồi mình à, chờ thôi các bạn cho tiền về chuyển từ bên Stormgain về ví ha rồi mình tìm cái con là xlm xlm rồi hiện tại là chưa có ha họ xử lý thủ công thông thường là khoảng 2 tiếng trong vòng 2 tiếng rồi vậy mình à, ngồi chờ thôi các bạn đó thì ở đây là các bạn thấy là khi mà mình vô cái mục yêu cầu rút tiền ở ví Stella thì à, nó có ghi là đang chờ xử lý nè à, 11 giờ 57 ngày 26 tháng 5 năm 2022 tức là ở bên đó là khoảng 11 giờ trưa ha mình thì là 7 giờ tối nhưng mà bên đó là khoảng 11 à, giờ trưa rồi cái yêu cầu như thế này rồi ok à, anh em thấy ha là cái à, số tiền là 779 xlm này của mình nhé là được rút rồi nè đây là hoạt động thanh toán là 779 xlm là đã về à, về sàn Binance rồi ha À, các bạn thấy là mới đầu là của mình là khoảng à, gần 300 đô thì bây giờ nó còn 157 đô này thì bây giờ qua kiểm tra lại cái ví Binance thì các bạn thấy là à, cái à, tiền XLM của mình là có được 778,78 này đó là cái phí ga là hết phí ga 700 đáng lý là 779 nhưng mà tốn thêm một chút phí ga cho nên thành thử là còn 718 này ha đó là trị giá của nó là cỡ 94,98 đô như vậy là mình đã thực hiện xong cái à, à cái à, hoạt động là rút tiền à, XLM từ bên sàn Storm về sàn à, Binance rồi ha các bạn ha rồi từ cái bước này á từ cái à, chỗ này thì các bạn nếu mà các bạn muốn à, muốn bán để chuyển về tài khoản ngân hàng á, thì các bạn vào cái mục chuyển này này đầu tiên đó là các bạn đổi cái tài đổi cái tài sản XLM này này các bạn chuyển đổi nó thành USDT xong rồi các bạn lấy USDT đó các bạn à, bán ha chuyển từ cái sàn Fiat Spot Fiat Spot này nè thì sau này mình sẽ có một cái video này hướng dẫn các bạn cái cách để thanh khoản à, cái tiền điện tử về à, tài khoản ngân hàng sau ha còn trước mắt thì mình hướng dẫn các bạn cái cách để à, các bạn chuyển tiền từ sàn Storm về à, sàn Binance thôi rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng à, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo à, bye bye